kiếm đường đánh ấy. lâu đánh luôn một mặt đánh nhìn khó quá đánh này 走，了他去。 dính nha anh em Đấy, nó lao từ trong bụi ra đánh không kịp quay đoạn đánh ok nha